Thank you. thì muôn phương lòng thành à, con thắp mê tuần bố mẹ đầm đa có con suối nhỏ vắt qua chung đền con nước suối chảy tâm à, dốc à, rách ca đường mình à, luồn lách dưới khe ngôi đền thờ cây mọc sum xuê Thank you. lối lên phố lão lối về đầm đa mồng bốn tháng chín tiết trời thu chúng con rước mẹ về đền thành thơ đường con à, đi muôn bao sông nhỏ đổ về biển lớn bốn phương trời tụ hợp mà về đây đôi bên trầu vào mà đền mộ mẹ còn mang dâu tinh có sắc tặng phong thượng đằng tối linh ngàn thu hương khói mới phụng thờ không thờ dẫu thiên nga còn पहला tay cho con à, mạnh à, khỏe hằng à, ngày làm ra đồi tới đây thôi có rồng thi bời ở miền đầm cho như ý sợ cầu được tòng tâm 哦，交。 मेरा mình chúng con mới cũng về con về lễ mẫu hôm nay họ phạm mà họ vũ chúng con đầy à tấu quỳ họ trần họ nguyễn họ đà họ bùi họ phạm con vào dâng hương họ đinh họ nguyễn chúng con lòng thành con xin bái tạ mùa xuân chúng con lại về con niệm nam mô a di đà phật niệm nam mô a di đà phật niệm niệm nam mô a di đà phật